Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây nên nhiệt sáng nay có xu hướng tăng nhẹ. Còn trong ngày thì thời tiết miền Bắc sẽ có sự phân hóa. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, trưa và chiều hứng nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày chỉ từ 18 đến 21 độ. Trong khi đó với các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La, sau buổi sáng có sương mù thì trưa và chiều mây giảm, trời hứng nắng, nên nhiệt ngày sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Tuy nhiên hiện nay ở phía Bắc lại có thêm một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ khoảng đêm nay sang ngày 27 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khiến cho từ ngày mùng 6 Tết, Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Với các tỉnh miền Trung trong sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi còn có mưa rải rác, Đến trưa và chiều thì cả miền Trung mưa giảm còn ở diện vài nơi, nhưng nhiệt độ ở Trung Bộ chưa tăng nhiều. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì trời rét khi nhiệt độ phổ biến là từ 19 đến 21 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi thì trời vẫn ở ngưỡng lạnh với mức nhiệt là 23 cho đến 25 độ. Các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, giao động từ 26 cho đến 29 độ, có nơi còn cao hơn mức này. Dự báo cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong hai ngày mùng 6 và mùng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn ổn định, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nền nhiệt ở Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ giống như những ngày vừa qua, chỉ từ 27 đến 30 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ mức nhiệt từ 30 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Tây Nam Bộ nhiệt độ giảm còn từ 29 đến 30 độ, trời chuyển mát mẻ.